Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Viettech 88 Như các bạn cũng đã biết, Dell là thương hiệu laptop đến từ Mỹ và tính đến thời điểm hiện tại, họ đã và đang là nhà sản xuất số 1 trên thế giới Tuy nhiên thì không phải ai trong số chúng ta cũng có thể biết được Dell có những dòng sản phẩm laptop nào Và để làm rõ điều này thì trong video ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu xem là hiện tại Dell đang có những dòng laptop nào các bạn nhé Đầu tiên là dòng laptop phổ thông. À, đây là một dòng laptop mà hầu hết tất cả chúng ta đều ít nhất một lần sử dụng hay thậm chí là sở hữu nó đúng không ạ? Đó chính là Dell Vostro hay là Dell Inspiron. Hai dòng laptop này được Dell sản xuất ra để hướng đến những người dùng là học sinh, sinh viên hay là nhân viên văn phòng. Ưu điểm của chúng là giá thành rất là rẻ, bền bỉ và đại bộ phận những người có mức thu nhập trung bình đều có thể tiếp cận. Hơn nữa, chúng được phân phối chính hãng bởi Dell Việt Nam thông qua một số hệ thống bán lẻ nên mức độ phổ biến của hai dòng laptop này rất cao cứ 10 người dùng laptop thì phải đến 6 hay là 7 người dùng Dell Virtual hay là Dell Inspiron. Tuy nhiên, có một vài sự hạn chế nhất định đối với dòng máy này, đó chính là chất lượng view không thực sự tốt, máy khá ọp ẹp và phần thân vỏ thì được làm 100% bằng nhựa. Nói chung là tiền nào của đấy các bạn ạ. Chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều được phải không nào? Tiếp theo chính là dòng Dell Latitude. Đây chính là dòng laptop được Dell sản xuất ra để hướng đến những người dùng văn phòng thực thụ. Nếu các bạn thường xuyên theo dõi kênh của chúng mình thì các bạn sẽ thấy bên mình đã làm rất nhiều video về dòng sản phẩm này rồi. Đào là Titus ra đời để phục vụ các công việc văn phòng thực thụ. Một vài cái tên quen thuộc có thể kể đến như là Dell Latitude E 5491, E 7490. À, ờ, vì là sản xuất ra để hướng đến người dùng văn phòng thực thụ nên hầu hết tất cả những chiếc Dell Latitude ờ, không được quá chú trọng về thiết kế. Đổi lại, về những trang bị phần cứng thì máy được trang bị những linh kiện tốt nhất luôn. Thứ mà mình cảm thấy rất thích trên Dell Latitude đó chính là bộ bàn phím. Quả đúng là chúng sinh ra để hướng đến người dùng văn phòng. Cảm giác gõ thì à, mình mạnh dạn đánh giá rằng chúng chỉ xếp sau những chiếc ThinkPad mà thôi. Dòng laptop tiếp theo mà Dell sản xuất ra đó chính là Dell XPS mà mình cũng có một chiếc trên bàn mình đây. À, kể từ khi cho ra dòng sản phẩm XPS này, Dell đã định vị phân khúc khách hàng của họ là những doanh nhân, chính là những người thường xuyên phải đi công tác, và vì vậy mà Dell XPS có ngôn ngữ thiết kế vô cùng đẹp và sang trọng. Phải công nhận rằng XPS là dòng laptop có thiết kế đẹp nhất nhì thế giới Ultrabook hiện nay. Thậm chí nhiều người còn đánh giá chúng đẹp hơn cả những chiếc MacBook cơ. Điểm nhấn trên những chiếc XPS là đường viền được cắt CNC sáng bóng hay là được sử dụng những linh kiện cao cấp như là carbon fiber. Ưu điểm lớn nhất của dòng XPS nằm ở độ mỏng, sự linh hoạt và cấu hình mạnh. Dell XPS được sản xuất với hai phiên bản 13 inch và 15 inch. Tùy vào nhu cầu sử dụng của mỗi cá nhân mà đưa ra những sự lựa chọn sao cho phù hợp nhất. Tuy được sản xuất ra để hướng tới làm việc nâng cao, nhưng không vì thế mà chúng ta đánh giá thấp khả năng giải trí của dòng Dell XPS này đâu. Màn hình của máy có chất lượng hiển thị rất tốt nhờ độ phân giải cao cũng như độ chuẩn màu tiệm cận sự tuyệt đối. Điều này đồng nghĩa với việc những người làm về đồ họa chuyên nghiệp cũng có thể cân nhắc sử dụng chiếc Dell XPS này. Nếu như người dùng phổ thông hay người dùng doanh nhân đã có những dòng laptop phù hợp cho riêng mình, vậy thì còn đối với những người là kiến trúc sư, kỹ sư đồ họa hay là trình viên thì sao các bạn nhỉ? Câu trả lời của Dell là đã có Precision No. Quả là rất đáng nể với đội ngũ nghiên cứu thị trường của Dell phải không các bạn? Từng đối tượng người dùng khác nhau sẽ được Dell sản xuất ra các dòng máy sao cho phù hợp nhất với họ. Đối với những bạn là kỹ sư, lập trình viên thì đã khá quen thuộc với tên tuổi Precision rồi một số bạn đã xem video, có thể chưa biết thì mình sẽ giới thiệu lại cho các bạn nhé. Dell Precision là dòng máy chạm hạng nặng được Dell sản xuất xa, hướng đến đối tượng người dùng các phần mềm đồ họa chuyên nghiệp như là AutoCAD hay là Maya. Trên thị trường hiện nay, dòng Precision được nhiều người dùng lựa chọn nhất là M Series hay là Series 5, Series 7. Một số mẫu máy có thể kể đến như là Precision M5008, M6008, Precision 5530 hay là 7530. Về chất lượng phần cứng hay là thân vỏ thì đây là một trong những dòng máy tốt nhất thế giới hiện nay. Đơn cử như những chiếc M4008 còn đạt tiêu chuẩn quân sự của Mỹ. Chính vì vậy mà đừng bao giờ lo lắng về độ bền của dòng máy này các bạn nhé. Cuối cùng là dòng laptop gaming Alienware. Nhiều bạn sẽ ngờ ngỡ rằng mình đã nghe đâu đó cái tên Alienware rồi đúng không nào? Dell Alienware là thương hiệu laptop được Dell cho ra đời để nhắm đúng vào mảng laptop gaming đang phát triển như vũ bão và đây cũng chính là cái tên đi đầu trong mảng laptop gaming hiện nay. Alienware được Dell thiết kế bộ nhận diện thương hiệu riêng, chính là quả logo với hình đầu lâu ngầu không thể tả nổi. Một số mẫu máy được game thủ lựa chọn rất nhiều, có thể kể đến như Dell Alienware 17R3, 17R4 hay mới nhất là chúng ta có Alienware Area 51M là dòng máy hướng đến người dùng là game thủ chuyên nghiệp, nên Alienware được đeo áp dụng cho một ngôn ngữ thiết kế không thể hầm hố hơn. Đi kèm với đó là những bộ tản nhiệt cực kỳ khủng khiếp, chỉ cần bật lên thôi là các bạn có thể nghe được tiếng quạt gió kêu to như mưa rào mùa hạ vậy. Còn về khả năng chơi game, nếu như nói đeo Alienware vô đối thì không hoàn toàn chính xác, nhưng với mọi thể loại game từ CSGO, PUBG cho đến The Witcher thì không có gì khó khăn cả. Với một ngôn ngữ thiết kế hầm hố như vậy, một sức mạnh phần cứng tuyệt vời, một thương hiệu đến từ Dell thì Alienware xứng đáng là dòng laptop mà các bạn nên một lần sở hữu. Hiện tại tại hệ thống cửa hàng Viettech 88 đang bán rất nhiều những mẫu gaming của Dell. Các bạn có thể bước chút thời gian để ghé qua trải nghiệm nhé. Biết đâu là một ngày đẹp trời nào đó, các bạn lại chọn được cho mình một chiếc máy ưng ý mà giá cả lại rẻ nhất vị mức Bộ thì sao nhỉ? À, như vậy vừa rồi mình cũng đã cùng các bạn tổng kết lại 5 dòng laptop phổ biến nhất của Dell tính đến thời điểm hiện tại. Vậy các bạn đã và đang dùng laptop nào của Dell? Vui lòng comment để chúng ta cùng thảo luận tiếp trong các video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. À, nhớ bấm nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất từ bọn mình nhé.